Lão Đinh Ông đã dựng một căn nhà bên ngoài Đưa một bà vợ khác đúng không Đại ca của ông còn sống đấy Ông không sợ hả Không xong rồi không xong rồi sẽ ra chuyện lớn rồi Nhìn thấy chưa Cái nên tới tự nhiên sẽ tới thôi Đúng Lão gia, lão gia, không xong rồi sẽ ra chuyện lớn rồi sẽ ra chuyện gì vậy sẽ ra chuyện lớn rồi Bên ngoài đang tụ tập một đám đông người nói rằng Rượu của chúng ta có vấn đề Sao vậy Có vấn đề tủ trang lưu gia chúng ta Là biển hiệu được hoàng thượng người ban Ai dám đưa không Nhưng mà rượu của chúng ta tuyệt đối không vấn đề gì Nói mau đi Sư phụ nấu rượu Đã cố tình đến nguồn nước để điều tra Phát hiện suối nước nhà mình bị ô nhiễm Hay lắm Mới đó thôi đã không nhẫn nại được rồi Đúng là muốn hủy đi gia đình chúng ta còn chuyện gì khác không Cao lão gia của tiền trang đã tới Vào lúc này Ông ấy tới đây làm gì Đi Đi gặp ông ấy xem sao Lão gia Lão gia Uống trà Cẩn thận đó Lưu Trang Chủ Vài hôm không gặp Sức khỏe vẫn tốt chứ Thì ra là ông chủ cao Đã lâu không gặp Xin mời ngồi Xin mời xin mời Dân trà Đại ca đại ca không xong rồi Tủ trang nhà chúng ta xảy xảy Lão nhị Đây là ông chủ kim của tiền trang kim đa lợi Mau đến bái kiến đi Ông chủ cao Sức khỏe của ngài thế nào rồi Lão nhị Thúc Quỳnh biết với ông chủ cao sao Chúng ạ Chúng ta Mọi người bàn chuyện Mọi người bàn chuyện đi Lão nhị Ngồi xuống đi Nói chuyện với ông chủ cao được Lưu Trang Chủ Bên ngoài mọi người rất ồn ào Họ nói rượu của Lưu Gia có vấn đề Là thật hay giả vậy Chỉ là chút hiểu lầm Tiểu trang Lưu Gia nhiều năm như vậy rồi Rất nhiều người vẫn còn nhớ lấy bản hiệu của Lưu Gia Người ghen tị nhiều lên Phiền phức đương nhiên cũng sẽ nhiều lên Lưu Phu Nhân Nói vậy là sai rồi nếu như rượu thật sự có vấn đề Cho dù là hoàng thân quốc thích Cũng không bảo vệ được bản hiệu của Lưu Giang, Lưu Trang Chủ Ta nói câu nói này hợp lý chứ Tất cả mọi người đều biết Lưu Gia Tủ Trang dựa vào phương pháp độc môn của nguồn nước suối Phương pháp đó Chắc chắn ông chủ Lưu cũng có chút bảo lưu Nhưng nước suối Thì khó nói lắm Sao cơ không để xuống nước Bị ông làm ô nhiễm sao Doanh doanh Không được vô lễ Lưu phu nhân Ta đây nể mặt Giao tình giữa ta và Lưu Trang Chủ Cho nên hôm nay mới tới viếng thăm Nhưng không ngờ Bà ra lời làm tổn thương người Ta có lòng tốt kia mà Đúng vậy đúng vậy Ông chủ cao là người nổi tiếng với hành động lương thiện <laughs> Đại tẩu Ông chủ cao Có gì cứ việc nói thẳng Được Ta thích nhất nói chuyện với người sản khoái Hôm nay ta tới Chính là muốn làm một cuộc giao dịch với Lưu Trang Chủ Ông chủ cao Tụi Trang Lưu Gia Không làm giao dịch với người khác Ông chủ cao Có chuyện gì khác dạ, dạ, Hôm khác chúng ta hẳn nói nhé dạ, Đi thôi Ông chủ cao Xin cứ nói Trước đó nhắc tới vấn đề nước suối Thật ra cũng không nghiêm trọng gì Ta đã điều tra thử rồi Nói cũng trùng hợp Phương thuốc độc môn của nhà ta Chính là chống đối cái này Lưu Trang Chủ Có muốn thử không? <coughs> Thì ra nước suối nhà ta Thế là đã bị quỷ <laughs> Lưu Trang Chủ Không cần dội Ta có thuốc giải chi mà Chỉ cần ông chịu lấy bí kíp ra Chúng ta có lợi lẫn nhau Chẳng phải là một chuyện tốt sao Ông chủ cao Phương pháp của tủ trang Lão già đã giao lại cho lão nhị rồi Còn về việc ô nhiễm nước suối Ông hãy hỏi nhị lão gia nhà ta đi Tiễn khách Cáo từ Ông chủ cao Ông chủ cao à Tuyệt đối đừng nghe lời của đại tẩu nói mà Đại tẩu ta lấy bí kíp đó từ lúc nào kia chứ Ông chủ cao Ông chủ cao Đại tẩu à Đại tẩu rắp tâm lấy mạng của ta sao Ông chủ cao Ông chủ cao Ông chủ cao đợi tôi với Ông chủ cao Phương pháp đó thực sự không nằm trong tay ta Ta bị quan đó Người phụ nữ đó rắp tâm muốn hãm hại cả ta mà Ông chủ cao Phương pháp đó thật sự không nằm trong tay của ta Ta nói cho nghe Chủ Trang ta lấy chắc rồi Ông chủ cao Ông chủ cao Cho ta thêm chút thời gian nhé Kim Doanh Doanh à Kim Doanh Doanh à Kim Doanh Doanh Người đàn bà thối Bà rắp tâm hại chết ta mà Cao Phúc Soái Cây kim này đâm quyệt mi sung Kim này đâm vào quyệt ngân hương Thiên đột nhật nguyệt công tôn nhiên cốc Ta đã đâm nhiều kim như vậy rồi Sao chẳng chịu nói cô nào hết vậy Đồ ngốc Theo chữ xấu thế kia Còn dám tặng cho ta tại hạ đối với dân yên Đó là tình yêu và ái mộ Trong thời gian ở lại trong dân phụ Từng nụ cười cử chỉ của dân yên Đều đã in đậm trong não của tại hạ Dân yên trong lòng của ta Miệng cười duyên dáng Mắt xinh sáng ngời Còn thu hút hơn cả yểu điệu thục nữ Cả đời cả kiếp này của Cao Phúc soái Chỉ có mỗi mình dân yên Có lẽ trong lòng của tại hạ Không thể nào dung nạp được người phụ nữ khác Phúc soái Rốt cuộc hiện giờ cô đang ở đâu Có nguy hiểm không Có phải chịu khổ không Mau lên Mau lên Mẹ Mẹ Tụi con về rồi Mẹ ơi Có lẽ ta không nghe nhầm Hình như là tiếng của đứa con ngỗ nghịch cặp đệ của ta Mẹ ơi Con của mẹ về rồi đây nè Cặp đệ của ta trở về rồi Cặp đệ Mẹ à Con về rồi đây Đứa con cưng của mẹ Tiểu bảo bối của mẹ Tam lục Mẹ Con về rồi sao Mẹ sẽ không để con đi nữa Cậu sao vậy Tả Phi bị thương rồi Không sao Nào Vào nhà ngay đi Mau bị thương rồi rồi Vào nhà đi Đồ ăn trong nhà đúng là thơm mà Không ngờ vẫn có thể trở về tiếng hải tiêu cục Đa tạ đa tạ vốn là chuyện nên làm kia mà Gì mà đa tạ chứ Nhìn cái gì mà nhìn Bộ ta giống đồ ăn lắm hả Mọi người ăn cơm đi Mẹ Sao mẹ lại giống như người ăn trúng quả được vậy Không lẽ mẹ không hy vọng con về sao Đúng Mẹ không hy vọng con về chút nào Dạ, con trở về Con vẫn sẽ rời khỏi mẹ Con tốt nhất hãy rời khỏi mẹ Ta vào đưa chút đồ ăn cho tả phi Dì Thiên Tiêu Hãy tin tưởng ta Sẽ không ai rời khỏi gì đâu Dì không thể xem như có thêm một đứa con gái nuôi sao Không được sao cái gì với cái gì vậy Mẹ Mẹ lại giấu con Nhận con gái nuôi sao Không có Mẹ không có con gái nữa rồi Mẹ Mẹ có quốc ước gì hãy nói với con Con sẽ ra mặt giúp mẹ Con của mẹ Chỉ có con tốt với mẹ Hiếu thảo Chu đáo Con hãy hứa với mẹ một chuyện Mẹ, cho dù là một trăm chuyện con cũng đồng ý với mẹ Thiếu gia Mọi người đừng đi Sớm muộn gì cũng phải biết Mọi người ngồi lại đây Xem là đem lại gian dạ cho ta Ngồi đi Mẹ Mẹ đừng dọa con mà Cặp đệ Mẹ muốn nói thật với con một chuyện Mẹ Mẹ có chuyện gì cứ nói đi Mẹ nói đi Mẹ có lỗi với con Mẹ có lỗi với con Mẹ thật sự có lỗi với con Mẹ đã giấu con nhiều năm như vậy Cặp đệ Tâm can bảo bối của mẹ Con Con không phải là con gái ruột của mẹ Con là đứa con mà mẹ đã nhặt bên bờ sông Mẹ Mẹ đừng đùa với con nữa mà được không Mẹ đang đùa với con có phải không vậy Mẹ có lỗi với con Mẹ đã giấu con quá lâu rồi Mẹ có lỗi với con Con chỉ đang nằm mơ thôi Tam lục Tam lục Nhớ ta đi Có phải ta đang nằm mơ không vậy Cặp đệ, Cặp đệ, Tâm can của mẹ Mẹ không phải mẹ ruột của con gặp đệ mẹ không phải mẹ ruột của con Gặp đệ Mẹ không phải mẹ ruột của con Mẹ có lỗi với con Bây giờ mới nói cho con nghe Cặp đệ Tập đệ Sở Nguyệt Cô ấy là đại tỷ ruột của con Đại tỷ ruột của con Đừng khóc nữa Ta không còn con gái nữa Được rồi, đừng khóc nữa Ta không còn con gái nữa Đừng khóc nữa mà Đừng khóc nữa Ta không có con gái nữa rồi Huynh qua đây làm gì Có phải qua đây cười nhạo ta không Sao có thể cười nhạo cô chứ Cô hiểu lầm rồi Ta hiểu lầm Ta hiểu lầm gì chứ Trước giờ Huynh luôn chê ta không học vấn Bây giờ Bây giờ ngay cả mẹ của ta cũng chê ta Không cần ta nữa Trước giờ ta chưa từng chê bai cô Cô dễ thương Thẳng thắn Suốt chặng đường ở bên cô Là thời gian vui nhất Và khó quên nhất trong cuộc đời của ta cho nên đừng đau lòng nữa Vui lên nào Vui lên Ta làm sao mà vui lên được chứ Trước kia dù sao ta cũng còn có người nương tựa Bây giờ Bây giờ ngay cả mẹ của ta cũng không cần ta nữa Ta còn ai nữa chứ Ta là cô Nhi Là cô Nhi Huynh hiểu không Ta không hiểu Nhưng ta biết Bây giờ cô rất hạnh phúc Bởi vì cô được nhiều người quan tâm như vậy Ai à, sẽ lo lắng cho ta chứ Mẹ cô Đại tỷ của cô Cả ta nữa Cặp đệ Thật ra ta Cặp đệ à, Sở Nguyệt cô nương Tỷ có thể nói vài câu với muội chứ Cô Cô thật sự là đại tỷ của ta sao Chúng ta họ sợ Muội mang tên Tinh Là muội muội nhỏ nhất trong gia đình Đại tỷ Mẹ Ma. Mẹ ơi Ma. Mẹ Gọi hồn Mẹ à. Đêm hôm thế này Mẹ giả ma dọa ai vậy Mẹ đang chải đầu Đêm hôm thế này Sao tự dưng lại chảy đầu vậy Mẹ Mẹ không sao chứ Cái gì mà không sao Đương nhiên là có chuyện rồi Tuyệt đối là có chuyện Là chuyện sắp phải chết Chỉ mượn chuyện chảy đầu để quên đi Chuyện trái tim dở dụng Đang tự vui sao mẹ lại bắt đầu nói nhảm vậy Mẹ mẹ biết không Hôm nay là ngày con vui mừng nhất đó Hôm nay biết được nhiều chuyện như vậy Đầu của con sắp không chứa nổi nữa rồi Nhìn bộ dạng vui mừng khôn xiết của con kìa Biết như là con không về tiêu cục thì tốt hơn Mẹ Mẹ quay lại đây đi Đừng quay lưng lại như vậy Mẹ quay lưng hay không mất mới gì tới con Nào mẹ nói cho con nghe câu chuyện của mẹ đi Nói câu chuyện của mẹ đi Mẹ thì có câu chuyện gì Mẹ chỉ là một người đàn bà tội nghiệp Chồng thì chết Con gái không cần nữa Ta già rồi sẽ thế nào đây Chẳng qua chỉ là một lão bà cô đơn Ta không còn ai nương tựa nữa Câu chuyện này đủ bi thảm rồi chứ Đều tại đứa con này Là mẹ thảm như vậy Người lôi gia chính vì chuyện này mà ức hiếp mẹ Con biết thì tốt Bản thân mẹ cũng cảm thấy quan lắm Nhớ năm xưa Mẹ ở ngay bờ sông Đã nhặt được đứa con ngỗ nghịch như con Nhìn bộ dạng hồng hào của con Dễ thương biết giường nào Mẹ đã nhận định Con chính là con gái của mẹ Nhưng mà sau đó Mọi người đều nói với mẹ Một hoàng hoa đại quê nữ như mẹ Mang đứa trẻ theo Làm sao mà gả người chứ Nhưng mà Mẹ không nỡ dứt bỏ con Cho nên mẹ đành Làm tam dị thái của lôi tứ hải Mẹ Mẹ ruột của con Đa tạ mẹ <laughs> Không đủ Lôi cặp đệ này Mãi mãi cũng là con gái của mẹ nào Mẹ ôm cái nào Ôm nào Đêm hôm khuya khoát con quậy gì vậy hả Mẹ không có tâm trạng Mẹ Mẹ phải vui mới đúng chứ Sao mẹ lại có bộ dạng khổ sở thế này Con nhận lại tỷ tỷ Từ bỏ mẹ mà đi Có tỷ là quên mẹ Mẹ còn vui được sao Mẹ không phải đồ ngốc Thì cũng là người bị thần kinh rồi Mẹ Nhưng mà mẹ mẹ tốt lắm đó Trở thành thân thích của hoàng gia rồi đó Đã là lúc nào rồi Còn dám nói đùa với mẹ sao hả Là thật đó Trên đời này không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy Dân Yên à? lại chính là nhị tỷ ruột của con à? Thật sao Con gái của dân tướng quân à? Đúng vậy, là thật đó Đại tỷ của con nói là hoàn toàn chính xác Không có nhầm lẫn nào cả Đại tỷ con, đại tỷ con Gọi thân mật thế kia Ghê tẩm, mẹ à Đi đi đi đi Con nhận họ hàng và mạng tốt liên quan gì tới mẹ chứ Mẹ Mẹ nghĩ kỹ lại đi Con và Dân Yên là tỷ muội ruột Vậy thì mẹ và phu nhân tướng quân cũng là tỷ muội rồi Nghe kỳ lạ làm sao Nhưng mà Hình như có chút đạo lý Mẹ là hoàng thân quốc thích Tào Thiên Tiêu này Đụng được một thân thích quyền cao chức lớn Con biết ngay cách này chắc chắn có thể khiến mẹ vui lên Vậy vậy mẹ phải chuẩn bị cho thật tốt Mẹ phải ngủ một giấc ngủ ngon Như vậy mẹ mới có thể gặp mặt với tướng quân phu nhân Con mau đi ngủ đi Mẹ phải nằm giấc mơ đẹp đây Đi đi đi đi Mau lên mau lên Hoàng thân quốc thích họ hàng với người quyền cao chức trọng Chị đi Gặp đệ đại tỷ Mụ vừa mới đi tìm tỷ Mẹ Tâm Lục đâm thuốc cho tả phi Kết quả vừa mở cửa ra Bên trong chẳng còn ai cả Mọi người đã tìm hết trong và ngoài cửa chứ vậy Tìm hết rồi Mụ và Tâm Lục Trong lẫn ngoài đi tìm cả rồi Đừng dội vàng Chăm sóc tốt cho anh Trúc Đại Nhu, Để đi tìm quân ấy Được Sao vậy Huynh muốn làm một tên nhát gan sao Sao muội lại biết ta ở đây Trải nghiệm qua nhiều chuyện như vậy Còn chuyện gì không buông xuôi được chứ Còn chuyện gì còn phải che giấu sao Sở Nguyệt Đừng ép ta nữa muội không ép huynh Chúng ta đều giống nhau Sẽ có một nơi có thể trốn thoát được Đến cuối cùng cũng chỉ là con số không Không nơi để trốn Không nơi để tránh Ta không muốn tránh Cũng không muốn trốn Ta chỉ không muốn để muội nhìn thấy bộ dạng này của ta Nhìn thấy đã sao à? Bây giờ muội tỉnh táo chứ Tỉnh táo thì có thể làm gì Ta thà cả đời này làm kẻ hồ đồ Tả Phi Muội cũng rất muốn quên hết tất cả Vậy mà hãy cùng ta rời khỏi đây Tới một nơi không có giang hồ Không có thù hận Chỉ có hai người chúng ta Lại lần nữa sống cuộc sống của riêng mình Chúng ta có thể đi đâu Cúc soái Ánh trúc đại nương Chúng ta bỏ mặt họ sao muội còn hai muội muội Không nghĩ tới họ sao Đúng vậy muội khác với ta muội còn hai muội muội ruột nhưng còn ta Ta không còn gì cả Không Huynh còn hữu vật Huynh vẫn còn Không Ta không còn gì Ta không còn gì cả Tạ Phi Hiện giờ Phúc Soái vẫn bạc vô âm tính Cao Hướng Thiện Tuyệt đối không bỏ qua đâu Chúng ta vẫn còn thân bất do kỵ Mùi nói đúng lắm Cao Hướng Thiện chắc chắn sẽ đại khai sát giới Mạng của chúng ta không phải của bản thân Chúng ta có thể bảo vệ rất nhiều người nhưng lại không thể bảo vệ được bản thân Sở Nguyệt Chúng ta đã được định sản kiếp này vô duyên sao Kiếp này vô duyên Kiếp sau có thể gặp lại Tả Phi về nhà thôi Mọi người đều đang đợi huynh Lão gia Chuyện mà lão gia kiên quyết điều tra Đã có manh mối rồi Thế nào rồi Lời đồn điều tra rõ rồi Không phải là thật phải không Lão gia đừng vội mà Hãy nghe thiếp từ từ nói lại Lão nhị nhà chúng ta Đích thực đã nợ một món nợ rất lớn Từ chỗ cao hướng thiện Giả lại Giả lại Đã lúc nào rồi Đừng che giấu ta nữa mà Giả lại Đã lấy tử trang của chúng ta ra thế chắc Lão nhị à Đối với ta thế nào cũng được Nhưng mà Đây là gốc rễ của lưu gia chúng ta Không thể quỷ Không thể quỷ được Lão gia Lão gia đừng nóng ruột Có cần thiết đến chỗ tộc trưởng nói về chuyện này không Như vậy có thể để cho các gia trưởng định đoạt Không Ta tin rằng tính cách của lão nhị không phải xấu nó chỉ là nhất thời chịu sự xúi dục của người xấu Bị che mất cặp mắt Lão gia Có sự việc này Thiết vẫn luôn giấu lão gia Nhưng sự việc tới nước này rồi không thể nói ra Doanh doanh Lão gia Ông còn nhớ chén canh hôm đó chứ Thiết đã để ông đại phu kiểm tra rồi Trong chén canh đó đã hạ cực độc Thiên ký dược Doanh doanh Chuyện này không thể nói bậy được Lão gia, chuyện này liên quan tới tủ trang Sao tiếp có thể nói bậy chứ Nếu như lão gia không tin Có thể gọi ông đại phu đến hỏi cho rõ ràng Vậy làm sao có thể chắc chắn là hành vi của Lưu Đỉnh chứ Ta Ta ở trong gia đình này Chẳng nghe thấy lời đồn nào cả Thiếp sợ bệnh của lão gia nghiêm trọng hơn Cho nên đã căn dặn mọi người trong gia đình không được nhắc tới chuyện này Nhưng nào ngờ Lưu Đỉnh đó Lúc nào cũng chạy tới đây để dò la thiếp Cho nên thiếp chắc chắn rằng Chuyện này nhất định là do lão nhị gây ra Lão nhị Ta đối xử với đệ không tệ Sao đệ lại mong chờ ta chết sớm như vậy hả Lão gia Đừng tức giận Lão gia Thiếp đã làm theo lời căn dặn của lão gia Nói cho tộc trưởng nghe Chỉ là chuyện nước sông ô nhiễm Họ cũng không còn cách nào khác Lão gia Chiều nay Tại sao ông không lấy thuốc giải Từ chỗ cao hướng thiện Như vậy Chúng ta có thể giải quyết chuyện trước mắt Nước suối đã bị ô nhiễm rồi Cứu giảng có ích gì chứ <sighs> Đã không còn là nước trong xanh ngọt liệm như trước nữa rồi Lão gia Bây giờ chúng ta phải làm sao đây <sighs> Căn dặn xuống dưới Cứ nói Tủ trang phải nghiên cứu rượu mới Tạm thời nghỉ việc Người làm nghỉ được người nào Thì cho nghỉ người đó Lão gia Lão gia làm gì vậy Tủ trang này là tâm huyết cả đời của lão gia Tại sao lại đừng nói nữa Không cần khuyên ta Lão nhị Nếu như thật sự muốn lấy bí quyết này Chi bằng Giao bí quyết này cho đệ ấy Lão gia Lão gia làm gì vậy Thiếp càng ngày càng không thể hiểu nổi nữa Lão gia Cứ làm theo những gì lão gia nói Doanh doanh Làm khó dòng nước Trong xanh của gia đình nàng rồi Lão gia Chuyện này Hãy giao cho thiếp làm Vào lúc này Lão gia phải bảo trọng tốt sức khỏe của mình Thiếp không thể Không có lão gia Doanh doanh Lão gia Bao nhiêu năm nay Vất vả cho nàng rồi Lão gia Bao nhiêu năm nay Cuối cùng lão gia cũng chịu nói lời tận sâu đáy lòng với thiếp rồi Lão gia Đợi khi về đến trấn quan nghị Thiếp sẽ trả lại mẹ con họ cho lão gia Cả nhà lão gia đoàn viên rồi Tiểu thực đã cầu xin tướng quân đại lão gia Nhất định phải cứu được Chà Có phải có tin của Phúc soái không Sư gia Là thư mà sư gia nhận được sao Dạ phải tiểu thư Vậy hãy mau chóng Tìm người đưa thư hỏi rõ xem nào Bẩm tiểu thư Binh lính canh cửa nhận được thư chưa kịp phản ứng Người đưa thư đã mất tung tích rồi Một không manh mối Hai không nguyên do Cha có lòng cứu người Cũng không biết ra tay từ đâu Cậu xin tướng quân Cậu xin dân yên tiểu thư Mọi người nhất định phải cứu thiếu gia của tiểu nhân Tiểu ngược đáp Mau đứng dậy đi Tướng quân Nếu như ngài không đồng ý Tiểu ngược đáp sẽ không đứng dậy Tiểu ngược đáp Bây giờ chuyện mà ngươi biết là nhiều nhất Chỉ là ngươi có khả năng cứu được thiếu gia của mình Tiểu ngược đáp Mau đứng dậy đi Ta sẽ cố hết sức Tiểu ngược đáp Tên của cuối bức thư này là Lãnh Mai Ngươi từng nghe qua người này chưa Tiểu nhân chưa từng nghe qua người này Đừng dội, nghĩ lại xem Phúc soái có đắc tội với ai không vậy Thiếu gia nhà tiểu nhân chỉ đắc tội với mỗi dân yên tiểu thư thôi Cha, lãnh mai này Chỉ rõ ràng danh tánh là phải tìm cha của Cao Phúc soái Xem ra rất có khả năng là ân quán của đời trước Cha, cha có biết được gì không Lãnh mai này Có lẽ là người trong giang hồ Bao nhiêu năm nay Cha cứ tưởng Cao Hướng Thiện đã tránh ra những thị phi này Không ngờ vẫn dây dưa không dứt Tác nghiệp Tác dạ. nghiệp Cha dạ, Có phải cho biết được gì không Tướng quân Lão Bọc cho rằng không nên manh động Nếu như thật sự là người giang hồ E rằng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ngài Sư gia nói có lý lắm Đáng tiếc cổ đã thành thuyền Biết thế này Cha đã không gả yên như cho Cao Gia rồi dạ, Cha Tiểu thư Đều tại tướng quân lo lắng không sao Người trong giang hồ không hề nói đạo nghĩa Ngộ nhỡ hai người vô tội Lại luôn cả tiểu thư vào Vậy thì không tốt đâu Tiểu thư à Hay là tiểu thư về trước đi Chuyện này Lão Bọc sẽ bàn bạc lại với tướng quân Chà Bây giờ không phải là lúc truy cứu vấn đề quá khứ Điều quan trọng bây giờ là Tìm ra cao lão gia Sau đó tìm được Cao Phúc soái Chà Dù sao cũng là mạng người mà Nể mặt giao tình bao nhiêu năm nay Cao Hướng Thiện Ta sẽ trả lại một ân tình cho ông Đa tạ tướng quân Đa tạ nhân yên tiểu thơ Đa tạ, đa tạ, đa tạ, đa tạ Sư gia lập tức truyền lệnh xuống Nhất định phải đem bức thư này giao cho Cao Hướng Thiện Ngoài ra phái người toàn thành lục soát Cao Phúc soái Dạ tướng quân Ca ca, ca ca <laughs> Lão nhị Đây là cháu đông qua bối mẫu lục nhị Do đệ muội cố tình nấu cháo cho huynh đó Ca ca Là bảo bối gì mà cần phải khóa lại vậy Cái này là bí quyết mà lui gia chúng ta đời đời truyền lại đó vâng. Tâm quyết bao nhiêu người Đương nhiên là bảo bối rồi là bảo bối à, Vậy thì phải khóa kỹ nhé Yên tâm đi Ca ca Huynh tìm đến chuyện gì sao Lão nhị à. Người làm đại ca như ta Quả thật có chút hổ thẹn với đề. Ca ca Sao huynh lại nói mấy lời này Lão nhị Để nhìn gì vậy Không có Không xem gì cả Không xem gì cả Đóng lại Ngồi đi Được Ngồi đi ngồi đi Ca ca Có chuyện gì Cứ nói đại đi Hôm nay người làm đại ca này Muốn nói mấy lời tâm sự với đệ Nói đi ạ à. Tuy rằng Con của ta hằng cũ sẽ tiếp quản tủ trang Nhưng tuổi nó vẫn còn nhỏ Trong lòng ta không yên tâm chút nào Có gì mà không yên tâm Hằng cũ có huynh và đại tẩu lo mà Tuổi của ta đã lớn Sức khỏe không như trước nữa Chuyện của tử trang Ta đã lực bất tòng tâm rồi Ca ca Nếu Huynh đã nói mấy chuyện này Không phải để nói Mà là đệ thật sự rất muốn đến tủ trang để giúp Huynh Nhưng Huynh lại không tin cậy đệ Không phải ta không tin đệ Là đại tẩu của tệ đó Nhưng mà Sự việc đã đến nước này rồi Ta và con trai của bà ấy hằng cử cũng không có ở đây nhưng hàng cũ Không phải là con trai ruột của bà ấy Đại ca Nếu huynh đã nói mấy lời nói này với đệ rồi Cũng phải nói với huynh Nếu nói đại tẩu của chúng ta Ở lưu gia này Già thì tẩu hiếu thảo Trả thì tẩu chăm sóc Thì không nói gì Nhưng mà Tẩu Đối với chuyện đứa con trai mà huynh có với người phụ nữ khác thì Ta cũng lo lắng sự việc này Tuổi của ta đã lớn rồi Không thể nào đảm bảo được sự bình an của con trai Ca ca Huynh yên tâm Còn có đệ mà Tới lúc đó Người làm tiểu thúc này Sẽ cúc cung tận tụy Chết không đáng tiếc Có chết cũng không từ Lão nhị Câu nói này của Huynh Không được để đại tẩu nghe thấy đâu Huynh nói đi Để nghe Trong cái hộp này Chứa đựng được cả mạng sống của Lu Gia chúng ta đó Đệ phải bảo quản giúp ta Tuyệt đối đừng để đại tẩu của đệ đoạt lấy mất Ca ca Huynh yên tâm Huynh yên tâm Nào đại ca Uống nhân lúc nóng nha Ca ca thuốc này mà huynh uống tốt Thì đệ sẽ kêu đệ mùi tiếp tục nấu Vậy đại ca đệ đi trước nha Đa tạ上天注定了我们是敌人，是无可改变的事实。我们注定今生就无缘了吗？为什么？对的，无半点差别。楚玉小小失去双亲，两个妹妹也就此一世。林野和娘一样的悲影。 没事吧？你不要吓我！你醒一醒啊！我们还有好多事情没有做，还有好多话没有说。基地，吉 <laughs> 地，福帅，我求求你不要这样子惩罚我了，好吗？云烟，对不起，你给我挺住，是，帅，这次我不会再丢下你，我会永远跟你在一起。我为了敌人的义女，背叛了师父。主任，我什么都没有。 三六，我只喜欢你， <laughs> 我也要你只喜欢我。大早花生啊，是要早生贵子。老丽爷，没看见没看见啊！爷爷，我这一辈子都不会再错过你了。楚月大姐，左贝大哥，你们一定要幸福幸福。你是怎么打算的？跟着你，浪迹天涯。